gia, gia đình nhà trai xin các tâm sự đôi lời tình của ông cụ bà bên gia đình nhà gái hai cháu đến với nhau cũng là duyên số trong một thời gian tìm hiểu hai cháu đã tâm đầu và ý hợp cũng đã qua tìm bản tiến tới tình yêu vậy hôm nay à,